chúng ta sẽ tiếp tục nghe và trả lời câu hỏi với một bài thơ rất quen thuộc với các con. Đó là bài thơ Đàn gà mới nở của nhà thơ Phạm Hổ. Chúng ta cùng đọc lại bài thơ với cô nào. Đàn gà mới nở Lông vàng mát dịu, mắt đẹp sáng ngời. Ơi chú gà ơi, ta yêu chú lắm. Mẹ giang đôi cánh, con biến vào trong mẹ ngẩng đầu trông bọn diều bọn quạ bây giờ thông thả mẹ đi lên đầu đàn con bé tí líu díu chạy sau còn mẹ đẹp sao những hòn tơ nhỏ chạy như lăn tròn trên sân trên cỏ vườn chưa gió mát bướm bay dập dờn quanh đôi chân mẹ một rừng chân con đó chính là bài thơ đàn gà mới nở của nhà thơ phạm hổ đấy các con ạ cô vừa đọc xong bài thơ rồi và cô chắc chắn rằng rất nhiều bạn nhớ bài thơ này vậy chúng ta sẽ cùng tiếp tục chơi một trò chơi để xem các con có trả lời đúng về nội dung của bài thơ không nhé cũng giống như trò chơi ở phần đầu chúng ta đã chơi các con sẽ chọn đáp án đúng trong vòng 5 giây. Trò chơi là cũng có tên là bạn chọn đáp án nào mà. Câu hỏi số 1. Trò chơi yêu cầu các con như sau: đọc bài đàn gà mới nở và trả lời các câu hỏi. Và câu hỏi số 1. Gà con được tả như thế nào? A. Lông vàng, mắt đẹp. B. Như những hòn tơ hay là C, cả đáp án A và đáp án B. Thời gian suy nghĩ bắt đầu nào.